tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn này cách chúng ta thêm cái tên đuôi tên Facebook mình cho chuẩn nếu như cái page mình là Vân Anh Ngô Chị Nám thì facebook.com profile.php id bằng 100885 29004 491 thì page này cái đường dẫn này gọi là đường dẫn tĩnh nó không chuẩn SEO không tối ưu SEO và bây giờ tôi hướng dẫn các bạn đặt cái phần đuôi cái tên page cho chúng ta cho chuẩn SEO bạn nhé để bây giờ facebook.com là vua chị nám phía sau chẳng hạn đó thì các chị bấm với tôi số 7 đi để tập trung nào tôi chỉ với bạn phần này rất nhanh bấm số 7 nào rất dễ bấm số 7 nào rồi cái page là profile PHP nó cực kỳ xấu ơi là xấu luôn bạn nhé đổi tên kiểu gì bây giờ các bạn hãy truy cập vào page của mình này và bấm phần meta business suite cho tôi bấm vào đây sau đó các bạn bấm phần tất cả công cụ ok không và sau đó các bạn bấm phần cài đặt trang cài đặt trang này và ở phần tên nhé đổi tên các bạn có thể đổi tên tên page được nhé bấm chỉnh sửa còn tên người dùng đây do tên người dùng chưa đặt tên các bạn bấm chỉnh sửa giúp tôi này chỉnh sửa người dùng là gì tôi ghi là gì vua viết liền không dấu các bạn nhé viết liền không dấu vua trị nám nếu như bạn nó báo là dấu nhân màu đỏ là tên người dùng không khả thi có nghĩa là có người khác đặt rồi thì tôi ghi là gì Vân Anh đi Vân này viết liền không dấu rồi nó có tên là tích màu xanh tên người dùng khả dụng các bạn nhé thì các bạn nên nhé tên người dùng nên là gì nó chứa từ khóa là chữ nám đó hoặc là gì giảm cân hoặc là spa rồi đó hoặc là tên thương hiệu của các bạn nó đặt là tích màu xanh có nghĩa là cái tên này ok sau đó các bạn bấm phần lưu thay đổi nhập mật khẩu Facebook và nhá bấm các bạn nhập mật khẩu Facebook cá nhân của bạn bấm vào gửi à nhập sai à rồi ừ, xong rồi <laughs> gửi ok rồi các bạn xem này tên người dùng là facebook.com sẹt chéo Vân Anh vui chị đám đây tôi sẽ bấm vào phần trang chủ bạn xem này tôi bấm vào, tôi bấm vào phần đây bạn xem này đây facebook.com Vân Anh vui chị đám nãy cái tên chúng ta là gì PHP đúng không bằng hỏi chấm xong ID bằng 100 là cái dãy số ký tự rồi các bạn thấy đặt đổi tên gì đặt cái đuôi tên vết của mình cho chuẩn cho chuẩn SEO như này là khách hàng nó gõ là Vân Anh vua chị nám với cái từ này là ra page mình luôn bấm trang đấy đây, ra page mình luôn các bạn thấy chưa gõ đúng từ khóa ở sau đuôi như này bye bye đây vân anh vô chữ đám này Đấy, copy và dán đây rồi các bạn thấy phần đổi tên page nói rất tối ưu cho sale của mình các bạn nhé ok không các bạn ơi các bạn thấy hay không cái này là gì? các bạn thông cảm nhé rất nhiều anh chị em mà rất sốt ruột muốn quảng cáo rồi mới hết sức thông cảm của tôi là sao những phần này rất rất quan trọng tôi tôi dạy cho anh chị là không phải tôi tôi dạy là dạy <clears throat> dạy để để mình lấy tiền nhanh và tới dậy để chị anh chị làm được với tôi <clears throat> làm cùng cùng với tôi ok cảm ơn xuân điệp Đấy. và không có một người thầy nào từ Việt Nam như tôi chị nhá kỹ mức độ là từng tỉ mỉ để các bạn hiểu từng phần một tại sao phải check in rồi tại sao phải viết bài tại sao phải đăng hẹn giờ tại sao tối ưu tiếp theo này tôi xem còn cái gì nữa không đặt tên rồi đúng không thì bấm dừng lại đã stop bấm dừng lại nhé stop ạ